để cho Brighton chấp Bournemouth rất là cao lên tới tận một trái rưỡi thì à, mình vẫn tự tin nằm cái cửa Brighton tuy nhiên thì một số anh em à, chơi bóng thì à, ờ, anh em đã chơi Ok, à, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Trịnh Tướng Soi Kèo à, cũng như ờ, Trịnh Tướng Bóng Đá Thì à, trong cái khuôn khổ ngoại Anh thì mình cũng đã phân tích và nhận định cho anh em cái trận đấu giữa Chelsea và Fulham cũng như Everton và Arsenal rồi Ra trong khuôn khổ La Liga thì có những cái trận đấu sớm và cũng như Bundesliga Thì à, anh em nào chưa xem thì có thể lên xem Và anh em muốn lấy à, tất cả những cái trận đấu của các giải khác như Tây Ban Nha hoặc là Bundesliga đó, thì anh em cứ inbox mình đặc biệt mình nói với anh em là cái giải Bundesliga là cái giải mà uh, anh em đánh đặc biệt anh đánh trên trang rất là dễ húp đó và anh em chưa có cái trang thì em cứ liên hệ mình uh, mình sẽ chỉ cho anh em cách đăng ký và tham gia nhóm để chúng ta chơi đấy thì nó sẽ hiệu quả hơn À, ok thì tiếp theo ở một trận đấu trong khuôn khổ ngoại hạng Anh mà mình xem và anh em có thể đầu tư được đó là trận đấu giữa Brighton sẽ gặp uh, Monmouth. Đây là một cái cặp đấu mà uh, nhiều anh em uh, và trong một khoảng thời gian gần đây Brighton đang rất nổi lên và đặc biệt là cái uh, cầu thủ đấy cầu thủ à, người Nhật này đang nổi lên rất lớn một con à, à, tăng giá rất là nhanh trên thị trường chuyển nhượng đó à, cho nên mình cũng sẽ vào phân tích và nhận định cho em luôn à, để anh em có thể đầu tư và anh em có thể vào kèo à, một cách hợp lý à, hôm nay Brighton được đá trên sân nhà và trên sân nhà Brighton mùa này thì họ đá rất là hay à, không ngại bất cứ đối thủ nào trong khi đó FC Bournemouth là một cái đối thủ à, vừa mới lên hạng nhưng có phong độ cũng à, khá là tốt à, tuy nhiên thì à, cái vấn đề hàng thủ của Monomao đang gặp vấn đề à, và để thủ lưới rất nhiều cho nên hôm nay à, kèo nào là kèo hot để anh em đầu tư anh em xem hết video mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em để chúng ta có nhìn khách quan để chúng ta có thể à, vào kèo ở một cách hợp lý nhất à, ok thì điểm trên bảng xếp hạng à, ở thời điểm hiện tại của Brighton à, đang đứng vị trí thứ sáu có thể khẳng định Brighton là một cái con ngựa ô của mùa giải năm nay đó à, tuy là một cái đội bóng tầm trung nhưng ở ờ, những gì đã thể hiện từ đầu mùa tới giờ uh, chứng tỏ Brighton là một cái uh, đội bóng mà rất khó bị đánh bại và kể từ khi huấn luyện viên Harry Potter ra đi thì Brighton cũng À, đã bắt nhịp đợi, được với cái huấn luyện viên mới và à, ông ta cũng nâng tầm Brighton và à, à, tìm ra những cái viên ngọc thô đó tìm ra những cái viên ngọc thô đặc biệt là cái cầu thủ người Nhật được cho mượn để kéo về đó là Karu và ờ, Mitoma đấy đang thi đấu rất là hay và kể cả họ cho dù họ bán đi một vài cái cầu thủ uh, chủ lực của mình uh, cho những cái câu lạc bộ khác nhưng họ vẫn được đánh giá rất là cao bởi uh, cái chất lượng đội hình nó khá là đồng đều đó không uh, không phụ thuộc vào bất cứ một cái cá nhân nào cả đó và trên hàng công vẫn là Danny Welbeck cựu cầu thủ của MU đó và số 22 rồi kết hợp với 19 và số 7 tạo ra cái một bộ ba tấn công uh, khá là sắc bén Ờ, bằng chứng là trong những trận đấu qua thì Brighton liên tục có những trận thắng. Họ chỉ để thua mỗi Arsenal, Arsenal thôi ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch với tỷ số 4-2 ờ, cũng đâm được Arsenal hai bàn thì rõ ràng à, với à, AFC Bournemouth thì không gì là không thể. À, và anh em thấy là trong những trận đã qua, anh em để ý là trong à, tất cả mọi đấu trường luôn họ giành rất là nhiều chiến thắng và trong 4 năm trận gần nhất thì Brighton có tới 4 chiến thắng và một trận hòa Ờ, có những trận thắng rất là hay ở ờ, trước Liver và hai trận lượt đi lượt về đều hai trận gần nhất gặp Liver họ đều thắng đó họ đều thắng đó, và đặc biệt ấy, hôm nay Brighton được thi đấu trên sân nhà cho dù cái phong, phong độ sân nhà của Brighton không thực sự tốt à, có hai trận thua nhưng xét về cái mặt bằng chung và cái phong độ thì ở thời điểm hiện tại à, Brighton à, đang đá rất là hay trong khi đó đối thủ của Brighton là Bournemouth đang ngập lặng ở dưới bảng xếp hạng và khả năng à, Bournemouth có thể à, đá không tốt nữa thì họ dành cái vé xuống hạng rất là cao bởi vì đang đứng vị trí thứ 18 à, nằm trong nhóm cầm đèn đỏ đó và với cái lối chơi à, cũng không có gì à, sắc nét cả à, cho dù có những trận đá cũng rất là hay đầu mùa nhưng đó cũng là không phải là một cái tín hiệu tốt à, đó là chỉ là một cái à, giai đoạn chói sáng nhẹ thôi họ cũng chỉ thắng được những Everton mà thôi còn lại thì gặp những đối thủ yếu ví dụ như Leeds United nè hay là kể cả System Palette à, họ cũng không đảm bảo có một trận thắng và à, luôn thủng lưới rất là nhiều à, gặp những cái đối thủ à, mạnh hoặc là yếu họ đều thủng lưới hai ba bàn trở lên đấy rõ ràng đó là một cái minh chứng cho thấy là Bonomao còn nhiều điều phải làm để muốn thắng được Dayton ở thời điểm hiện tại đó à, với những nhận định trên thì rõ ràng anh em thấy à, cái thành tích còn nữa là cái thành tích sân khách của Dayton cũng khá là cực kỳ tệ hại đặc biệt là trong uh, 5 trận đã qua khi đá khi hành quân xa nhà thì uh, uh, Bournemouth đó Bournemouth chưa biết đến mùi chiến thắng đó và đặc biệt trận trong những trận gần đây họ đều để thua ờ, khi đá trên sát rất nhiều ví dụ là thua 3-0 trước MU nè, thua 2-0 trước Brentford nè, thua 2-0 trước Chelsea. Để gặp những đối thủ yếu và hàng công là gặp vấn đề, ví dụ Chelsea và Brentford thì họ à, cũng à, bị đâm, à, họ bị đâm ít nhất hai bàn. Thì với những gì đã thể hiện à, ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng à, mình tin Brighton sẽ có một trận đấu tốt à, và có một chiến thắng trên sân nhà và trong 7 trên 7 à, trận gần đây thì Brighton à, đều đi về cái kèo tài đó và trong đó hai năm trên năm à, bảy trận gần đây thì Bournemouth đều đi về cái xỉu đó và những trận gần đây thì tỷ lệ cả hai đội đều ghi bàn trong những trận đấu của Brighton cũng khá là cao à, khá là cao tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại để cho Bournemouth mà đâm thủng được vào lưới của Brighton thì cũng thực sự khó à, cũng thực sự khó đó về à, anh em thấy về cái trong quá khứ hai đội gặp nhau thì đa số à, đa số là ở cái trận lượt đi đấy lượt đi lượt về hồi năm rồi lượt về cái mùa giải 2020 đấy thì Bournemouth có chiến thắng 3-1 trước Brighton à, tuy nhiên thì đa số Brighton đều có những cái chiến thắng cách biệt à, khi à, gặp với Bournemouth và đều giành chiến thắng đó đó là cái thống kê à, mà anh em có à, mình điểm qua cho anh em đó. trong khi đó đặc biệt là anh em thể ý là cái kèo gốc nha những lần mà ờ, Brighton đá trên sân nhà thì cái tỷ lệ gốc xuất hiện cũng khá là ổn đấy khá là ổn à, ví dụ như trận gần nhất họ đá với Liver thì họ ờ, nhiều hơn Liver một góc này tiếp theo nữa là à, trận gần nhất với Liver đấy Liver trong cái khu khổ ngoạn Anh có chiến thắng 3-1 thì cái tỷ lệ gốc cũng đi về 7 góc đó rõ ràng Brighton sân nhà đá góc khá là ok à, đá khá là ok với trận với um, uh, trận với Leicester uh, đi đá sân khách thì xem xem như thế nào thì uh, đá trên sân khách thì họ cũng được 6 góc thì rõ ràng với cái kèo này thì anh em sẵn sàng anh em nằm Brighton chấp góc trong hiệp 1 và trong cả trận luôn đó là cái kèo thơm nhất mà mình muốn đưa ra cho anh em đấy uh, còn anh em báo ngoài thì chắc chắn rồi anh em chỉ đánh trên dưới tài xỉu thôi đấy không có uh, những cái mã kèo uh, như là mình uh, chơi với anh em trong nhóm ví dụ đánh rung này đánh góc đánh thẻ nè đó và một điều anh em cần lưu ý rằng ở trận đấu này thì bên phía Bonomau cũng vắng rất là nhiều cầu thủ khả năng ra sân là 50-50 trong khi đó bên phía Brighton ờ, cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân Evan Ferguson và Adam uh, Lavana Đấy. thì uh, đây là nếu mà có Evan Ferguson vào sân nữa thì chắc chắn cái hàng công của Brighton nó sẽ mạnh lên rất là nhiều đó bởi vì đây là cũng là cái cầu thủ rất là quan trọng bên phía của Brighton đó thì uh, với những gì đó nhận định mình uh, có thể kết luận rằng cái tỷ lệ kèo nhà cái đang để cho Brighton chấp Bournemouth rất là cao lên tới tận một trái rưỡi thì uh, mình vẫn tự tin nạp cái cửa Brighton tuy nhiên thì một số anh em uh, chơi bóng thì uh, uh, anh em đã chơi quen với mình rồi thì anh em có thể à, đợi vào trận hạ xuống ở tổng khoảng một trái 25 hoặc là một trái anh em vào luôn thì khá là đẹp và kèo này thì à, kèo tài xỉu thì mình thiên về cái kèo tài tuy nhiên thì à, kèo tài cũng chắc chắn ăn nhất đợi vào trận à, chúng ta chơi đợi vào tỷ lệ kèo hạ xuống hai chơi rưỡi ở chúng ta vào và chúng ta kết hợp đánh rung nữa thì nó sẽ không lỗ ok nha còn anh em nào báo trước bóng tiếng kiểu như anh em báo ở ngoài qua thầu qua cò hoặc là anh em uh, cắt trang về một trận anh em đánh 5 củ 10 củ gì đó mà anh em chơi cái kiểu như anh em báo trước 3 tiếng thì rõ ràng anh em uh, không có chủ động được không chủ động ở chỗ là anh em uh, bị kèo nó bất lợi hoặc là kèo nó tăng hoặc là nó xuống đột biến bất ngờ thì anh em không xây kèo được hoặc là nó bị cái thẻ đỏ à, bị thẻ đỏ thì anh em không xây ngược kèo lại thì khả năng anh em lỗ rất là cao còn mình với anh em chơi trung trang ấy thì uh, có thể xây kèo liên tục luôn à, thẻ đỏ thì mình xây ngược lại hoặc là mình nhồi rung đó, mình nhồi đặc biệt mình đánh rung đó hai trái 75 mà nếu mới về ba bàn anh em mới thắng được mà ăn ăn có nửa thôi còn mình đánh rung nếu về ba bàn mình ăn tới tận ba mã đúng không ba cái nhịp rung đó đó là cách chơi của mình ngoài ra còn đánh góc đánh thẻ đánh uh, kèo uh, tỷ số vân vân đó thì uh, anh em nào muốn chơi chung thì cứ liên hệ mình qua Facebook nha kèo bóng Trịnh Tuấn uh, viết liền không giấu mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách đăng ký uh, và tham gia nhóm mình chơi thì xìu quá hơn uh, còn lại anh em xem xong nhớ để lại cho mình cái like cái đăng ký kênh và ấn chuông thông báo uh, để chúng ta nhận được những cái video mới nhất uh, và anh em đăng ký giúp mình cái kênh mới uh, mình lập ra trong năm 2023 đó là uh, anh em gõ Trịnh Tuấn bóng đá VIP nó sẽ ra kênh này của mình đó thì anh em cho mình cái đăng ký ủng hộ mình à, để mình lên những cái mã kèo chất lượng hơn nữa cho anh em và đồng hành cùng anh em trong à, những cái trận đấu à, ở trong cái hết cái mùa giải này Ok thì video của mình à, nhận định và phân tích trận đấu giữa Brighton cũng như Bournemouth xin được kết thúc tại đây. Hẹn lại anh em vào những video sau. Xin chào anh em.